Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Cà phê Chuyện, như quý vị khán giả đang theo dõi. Bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao là bộ phim kể về những thân phận khốn khó nơi xóm chợ nghèo của thành phố mà trung tâm của câu chuyện là Luyến và Lưu. Trong tập 14 bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, em trai của Luyến Thanh Hương tìm đến chị đòi tiền, ép chị gái trả nợ cho mình. Không chỉ vậy, em trai Luyến mắng chị vì chỉ quan tâm đến nhà chồng không báo hiếu cha mẹ. Chị xem mình đã ra gì chưa mà đòi dạy đời em, em trai nói. Ở một diễn biến khác, biết em trai Luyến không chỉ thất nghiệp lại còn là kẻ có thói quen ăn cắp vặt, lưu manh. Lưu nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải luôn dõi theo người đàn ông này. Dự đoán của Lưu không sai khi bắt gặp em trai Luyến cướp giật ví tiền của người mua hàng ở chợ. Anh đuổi theo bắt cướp khi chứng kiến sự việc. Luyến hỏi thăm Lưu liệu còn giận thạch không. Lưu nói rằng anh là người lớn nên không chấp trẻ con. Sau đó, Luyến đuổi Lưu đi để cô đi giao hàng cho khách. Thấy vậy, Lưu liền ngỏ lời đi giao hàng thay luyến nhưng bị cô từ chối vì sợ tốn tiền thuê Lưu. Tiền nong gì? Tôi giúp nốt hôm nay thôi, mai có cần thằng này cũng không giúp được. Mai thằng này đổi việc, báu gì việc cửu vạn ở chợ này, Lưu nói. Trong khi đó, luyến dường như đã quá sức chịu đựng với đứa em trai ăn hại. Cô mua rất nhiều đồ ăn ngon, bày một bữa thịnh soạn cho bát ăn. Sau đó, khi đứa em trai còn đang hạnh phúc vì được ăn bữa cơm no, Luyến tuyên bố rằng mình đã bỏ thuốc chuột vào đồ ăn. Lúc đầu, Bát còn cười cợt vì cho rằng Luyến đùa. Tuy nhiên sau đó, Luyến đã nói chuyện với thái độ rất nghiêm túc. Lúc này, Bát mới thấy sợ vì có vẻ như chị gái hắn không nói đùa. Liệu Luyến có thật sự làm điều như vậy? Cuối tập 15, Luyến vô tình gặp lại bà Tình Thanh Quý trên phố. Nhưng đáp lại ánh mắt tha thiết chờ đợi của mẹ chồng, Luyến vẫn giữ thái độ xa cách. Chi tiết của tập phim mời các bạn đón xem trên sóng của Đài truyền Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.